sáu độ là môn đệ của Đức Kitô. Đầu xong mình để tay xuống chút Giờ nhìn thẳng lên thiên nhãn. Nói tôi đọc là tôi tôi đọc sao là đọc lớn lên theo tôi đấy. Thầy răng từ đây biết một đạo cao đài cộng đế chẳng đổi dạ đổi lòng nghiệp đồng chư môn đệ dình lực lễ, cao đài như sao có lòng hai thì thiên thu địa lục đầu xong đó là 36 lần thề khi mình đã nhập môn vào này cái đạo tâm kỳ mẫu độ lòng thì phải giữ cho trọn nếu mà để vi phạm thì phải mang trọng tội với đức chí tôn đức chư phật chư tiên chư thánh chư thần mà phải bị so đỏ muốn cho kiếp mai viên bạch đạo nay á mình đã nhập môn vào rồi thì phải ăn chay cho trọn 10 ngày đêm trong tháng để sao được thọ trì phụ pháp đó, phải học thuộc kinh thứ thời học thuộc kinh thứ thời thường á, xiên á tán thánh thất và điện thờ để cúng đức chí tôn và đức phật mẫu nhưng phải tự nguyện tự giác tự lập công lập đức lập ngôn tự tu tâm giữ tánh lắm giữ làm lành để sao được đoạt đạo khi mà mình đã nhập môn rồi thì tôi chỉ có bấy nhiêu bài đó nhắc nhở với chư huynh tỷ vậy thì nên ráng gắn nhớ cố gắng nhớ rồi bây giờ nghe một tiếng chuông thì lại xuống Xin mời bạn nghe tiếp, tại sao phải thề trong buổi lễ nhập môn? Và lời minh thệ được lợi ích gì?